Đây là ví dụ số 1. Các bạn chú ý này. Cho không gian với hệ trục tọa độ OXZ người ta cho hai điểm A là 1 à, âm 1 2 4 và điểm B có tọa độ là 0 1 5. À, gọi P là mặt phẳng đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng P là lớn nhất. Khi đó khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng P là bao nhiêu? Đấy, bài toán cho bốn kết quả như này để tính được khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng P là bao nhiêu thì chúng ta cần phải viết được phương trình mặt phẳng P. À, thì đây là khi đã biết phương pháp rồi thì bài này chúng ta làm chỉ à, đơn giản thôi đúng không nào? Chúng ta đã biết là mặt phẳng P. Đấy, mặt phẳng P của chúng ta này đi qua điểm A có tọa độ là trừ 1 2 1 đúng không nào? gọi H là hình chiếu của B trong một phẳng P khi đó nào ta có cái gì nhỉ à, BH sẽ nhỏ bằng AB và dấu bằng xảy ra khi H trùng với A như vậy vectор pháp tuyến N của P chính bằng vectор AB chúng ta vừa học trong phương pháp xong nhé được chưa N của P chính bằng vector AB và vector AB của chúng ta sẽ là cái B chữ A là một đúng không nào và trừ một, và một, đó thì ta hoàn toàn xác định được mặt phẳng P mặt phẳng P của chúng ta có dạng là x trừ đi y cộng z đó và ta sẽ thay điểm thay điểm A vào đây đúng không nào ta thay điểm A có tọa độ là đây trừ một hai bốn. ở đây ta viết rồi trừ một hai bốn thay vào đây trừ một hai đúng không nào trừ ba trừ ba cộng bốn bằng một một sẽ trừ đi 1 bằng 0. Đây là phương trình mặt phẳng P của chúng ta. Do đó chúng ta sẽ tính được D chính là khoảng cách từ O đến mặt phẳng P. Khoảng cách từ O đến phẳng P thì ta thay vào công thức tính khoảng cách chúng ta đã học rồi đúng không nào? Đấy. A x 0 cộng b BY0 cộng C0 cộng D trên căn bằng 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. Nhớ rằng trên tử là phải có tuyệt đối. Như vậy thay 000 ở đây, chúng ta có trừ 1 trên căn bậc 2 của một bình cộng với âm một bình cộng với một bình đây bằng 1 trên căn 3 hay nói khác là bằng căn 3 trên 3 đó như vậy ở bài ví dụ số 1 này chúng ta đã tìm được khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng P là căn 3 trên 3 do đó chúng ta sẽ chọn được đáp án của chúng ta là đáp án A các bạn hình dung phương pháp thế nào nhé